hoặc cứ alo trực tiếp cho em em sẽ tư vấn cho các bác và sẽ không để mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi tài xỉu bà dung sóng mặt này đây đây là bộ đồ chơi tài xỉu bà dung sóng mặt mà em đã làm cho khách vào bộ hột 13 ly khi đi chơi các bác chỉ cần cầm được chỉ cần cầm được một cái hột này vào thôi là các bác đã nắm trong tay phần thắng rồi bởi vì là hai cái hột hai cái hột này nó là hai cái hột chợ nắp chén dĩa hoàn toàn là nắp chén dĩa chợ cái đây là cái máy báo dung khi đi chơi các bác chỉ cần bật máy này lên này đút máy ở túi quần túi áo chỗ nào cũng được và sau đây thì em xin phép được thử qua phần tang tích của cái bộ hột này đây đây nhá đây là cái hột mà em đã làm rồi này trước tiên thì em thử nam châm chén dĩa luôn nam châm không hít nước muối Đây, nước muối nổi và khi thử nước muối thì các bác nhớ ở những cái video em trước em đã nói rồi không ạ đó là mình nhớ rửa lại bằng nước lọc đừng để có đừng để nó bắt nước muối vào bên trong hộp này mà khi lắc nó hột này sẽ không được đi đều nó bắt muối vào trong này nó không được đi đều rửa xong mình nhớ lau thật sạch lại Và bây giờ sau đây thì em sẽ dọi đèn các thấy hột trong không ạ đây đây hột trong nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn thì trong vừa rồi là mình đã thử xong cái phần tăng tích rồi sau đây thì em xin phép sẽ được test thử một vài chén để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi tài xỉu bà Dung 6 mặt này cùng với em. À, vừa rồi thì em nói có bị thiếu mất cái à, cái công thức đây đây là cái công thức lắc của cái bộ hột này tức là khi nào mà mỗi mặt nó báo dung 6 mặt mà vậy nên là mỗi mặt nó về nó sẽ có một nhịp dung khác nhau để cho các bác cảm nhận được để các bác đánh đây là cái công thức và mỗi bộ hột nó sẽ có một công thức đánh khác nhau và sau đây thì em à, test thử một vài chén để cho các bác cảm nhận được cùng em về cái bộ đồ chơi tài xỉu bà dung 6 mặt này cái máy này thì em xin phép bật lên và cầm ở tay bởi vì nó rung rất nhẹ nên nếu để ở đây mình cũng không thể biết được này máy không rung không rung ở đây là gì không rung ở đây này là có mặt 5 đúng không ạ có 5 này máy báo một ngắn một ngắn ở đây là có mặt nhất rồi mình đánh gì các bác đánh xỉu đúng không ạ có nhất đánh xỉu chính xác chưa ạ máy lại không dung này không dung ở đây là có 5 5 thì mình đánh tài có 5 đánh tài được chưa ạ máy dung hai dài này hai dài đây là có mặt hai mặt hai là nhỏ rồi mình lại đánh xỉu nha các bác nhá có hai đánh xỉu chính xác chưa ạ máy rung một dài một ngắn một dài một ngắn ở đây là có lục có lục thì mình lại đánh tài đây có lục luôn chính xác chưa các bác vừa rồi thì em cũng đã test cho thử cho các bác một vài chén và các bác thấy sao ạ